Đấy. Rồi. Dạ. Rồi hát đi, hát đi, đây đi. Ờ bơ bè chú Du đi. Rồi đứng lên hát bà đi. Không cần, không cần không. Rồi rồi rồi gắn nè. Rồi gắn. gắn. Trời. Để để để để mà đốt đốt đốt cái này là gắn lên vô. Cái gắn ở chỗ này á. Ông ngoại đâu, ngoại đâu, ngoại đâu. Không gà để trên gắn thôi nha. Tắt quạt đi. Tắt quạt. Quay mẹ nè, quay mẹ nè. Tắt quạt đi. À, để cái như vậy mà không có không, không gán ở lên mấy bữa cho ông ngoại ăn sinh nhật kích đi bữa ăn rồi năm rồi ông ngoại có ăn sinh nhật không rồi để cắm ở đây thổi ném nha cắm bên kia kìa cái này hả ủa gì cũng dính nữa đó hả ừ. à, à, cảm ơn bạn này đây hả dạ rồi, rồi. xong rụng ba chè sinh nhật độc đáo nhất người ta 4 tuổi mà mua này cây 5 tuổi <laughs> cây 5 tuổi đi năm tuổi cho mau lớn ha Ti ha Ủa giờ, ủa nó bốn tuổi mà bự vậy Cảm dạ, ơn dạ. chỗ này á Nhi dở quá chưa không hỏi nó cái remote nó cái chuột làm sao Mua remote đi ra ngoài mua Chuột Chuột tôi mua cho, hai mua cho, mệt quá Hai mua cho Nó nhiều quá thủy mẹ nó gì rồi thổi ném happy birthday chú mừng ngày bắt đèn bắt quạt bắt đèn mừng ngày sinh nhật của em mừng ngày sinh nhật chúng ta mừng ngày chúng ta sinh ra đời khắp cả nhà mình chúc mình ở đây không chưa chưa ca lại ca lại đi bà birthday chú vô ca tiếng anh trời ơi hát người ca hát không về cần giận người ca hát nữa rồi hát rồi hát rồi ca lại đi Happy birthday nè Happy birthday to you Happy birthday cầu nguyện đi cầu nguyện cầu nguyện đi rồi thổi con tại giờ tắt đèn mà cầu nguyện đi cầu nguyện nhắm mắt lại tự nó tự nghĩ trong đầu không nói ra con ờ, con con nhìn thấy mẹ trong cây bên mẹ con có mẹ đi làm thì mẹ mới về rồi phải nói đi không nổi mạnh mạnh lên con mạnh lên mày chắc quạt bao tiêu mới hỏi được không á rồi cái đèn lên